Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái cách chơi tài xỉu Mẹo đánh tài xỉu rất là hiệu quả Áp dụng cho anh em nào làm cái Trong thời gian vừa qua thì cũng xuất hiện một số ờ, những cái thiết bị để ờ, phục vụ cho anh em làm tay con Thì như thế thì cũng rất là có lợi cho anh em ờ, làm tay con Ví dụ như là máy phân âm hồ tay xỉu chẳng hạn Hoặc là chấm từ ở dung tài xỉu nhưng mà như thế thì cũng um, hơi thiệt cho những anh em làm làm cái thì hôm nay tôi làm clip này muốn gửi đến anh em một cái bộ hồ tài xỉu có thể chống được uh, máy phân âm thì uh, bởi vì sao cái hột này tôi gọi là hột nhẹ thứ nhất là cái cấu tạo nhựa nó nhẹ hơn nhựa bình thường thứ hai nữa là do cái cách lắc của chúng ta cũng không nên lắc mạnh quá mà lắc nhẹ thôi thì tỷ lệ giữ tài giữ xỉu theo ý của chúng ta nó khá là cao hoặc là lắc chén đi cũng được hoặc lắc chén tài chén xỉu hoặc là giữ tài giữ xỉu đều có thể làm được và anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé thì um, bây giờ tôi sẽ thử cho anh em một vài chén và để anh em thấy sự hiệu quả của cái bộ hột um, tài xỉu nhẹ này có tính hiệu quả như thế nào đây nó là cái cục nam châm hay còn gọi là cục hít nắp dĩa thì hoàn toàn bình thường hột cũng thế xin cam kết với anh em 100% sản phẩm này là hoàn toàn không tang 100% Đó. cả hai bộ trên đây là có hai bộ một bộ là bộ 12 và một bộ là bộ 13 tôi để cả hai bộ hột ở đây có nghĩa là để cho anh em biết được là sử dụng hột nào cũng được nắp chén dĩa nào cũng được không quan trọng chỉ cần anh em đưa được một bộ hột vào thôi thế là tỷ lệ à, điều khiển gọi là giữ tài giữ xỉu cái bộ hột này à, rất là cao còn ví dụ như là có ngâm nước muối này, hoặc là dọi đèn này cũng à, thử ờ, trẻ hột ra trường hợp có trẻ hột ra thì cũng không có gì bên trong cả tôi xin cam kết với anh em điều đấy là 100% còn một điều nữa à, khi anh em à, muốn mua cái bộ sản phẩm bộ đồ chơi tay xỉu này thì có thể gọi cho tôi và tôi sẽ hướng dẫn anh em cách lắc một là gửi clip qua Zalo hai nữa là hướng dẫn anh em trực tiếp còn khi anh em mua hàng tôi sẽ cho anh em thử hàng và test hàng thử trước khi thanh toán tiền anh em cứ hoàn toàn yên tâm không thì tránh những chuyện lừa đảo bây giờ tránh là mất thời gian của anh em tôi sẽ test thử cái bộ 12 trước bây giờ tôi sẽ giữ hột và sau đó tôi sẽ lắc hột đi bây giờ nó đang xỉu tôi sẽ giữ xỉu đó tiếp tục vẫn là xỉu nhé tiếp tục đó vẫn là xỉu vẫn là xỉu nữa bây giờ tôi sẽ lắc hột đi chén tài chén xỉu đúng không bây giờ đứng một chén này qua tài liền bây giờ tôi giữ tài đó tiếp tục giữ tài nữa ba bốn sáu tiếp tục giữ tài năm năm sáu thêm chén tài nữa 443 đó còn tôi sẽ lắc một chén tài chén xỉu cho anh em xem bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái bộ ờ, đây bộ 13 này nói chung là bộ nào cũng như nhau không quan trọng bây giờ tôi sẽ thử sang cái bộ 13 này và tôi sẽ lắc chén đi một chén tài giờ xuống xỉu giờ lắc qua tài nhé Đó, 556 lại lắc xuống xỉu bão bão tam lắc qua tài họ xuống xỉu rồi đúng chưa Đó. bây giờ khi lắc bình thường nó sẽ đi chén tài chén xỉu như thế đó qua tài xuống xỉu đúng chưa anh em thấy thế nào có hiệu quả không cả hai bộ hột này tôi cam kết với anh em 100 trăm không tang anh em nhìn hột này thì rất là đẹp nhé đúng không hột cực đẹp luôn không có tang tích gì cả đây anh em chú ý kỹ này hột rất là đẹp thì anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại trên khi à, vào xem clip anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất một lần nữa xin cảm ơn tất